Chúng ta đang sống trong thời buổi mà các môn võ ảo ma Lobita cầm tay Shizuka Ichigo Honda để tới Wakanda thống trị màn ảnh thì những chiêu thức mang tính đơn giản hiệu quả lại đang bị thất sủng chỉ vì không đẹp mắt. Vẻ bề à? ngoài quan trọng như thế sao? Nhưng chúng ta đều biết rằng tất cả chỉ là tuổi lờ với công phu điện giật của Lam Huỳnh Đạo. Chào mừng các bạn đến với lớp học võ tự vệ MMA Level 3 Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đòn tấm tay sau hay còn được gọi với cái tên là Cross Punch Cross Punch là một trong những đòn đấm mạnh nhất, quan trọng nhất và hiệu quả nhất trong tất cả các môn võ Nó còn là một trong những đòn đấm ưa dùng nhất được dùng trong thi đấu hay phim ảnh Nó xuất hiện còn nhiều hơn cả tần suất ra video nhảm nhí, sàn lìn của kênh Jersey mây nào đó Chuyên lý bắt lộ chính tả Chắc chắn một lần trong đời bạn đã từng phải chịu nỗi đau mà cờ rút mang lại. Giống như cái tên, cờ rút ban chuyên dùng để tấn công đối thủ, vì cú đấm này vận dụng được toàn bộ sức mạnh của cơ thể và sử dụng bằng tay thuận, nên bạn có thể bón cho đối thủ những phát đánh đau đớn nhất. Chỉ sau đánh mất em. Có thể thấy được rằng là các cặp đôi thường người ta quen nhau càng lâu thì tình yêu sẽ càng phai nhạt đi nhưng nó sẽ không tan vỡ nếu như không có người thứ ba xuất hiện có đồng ý điều này hay không chụp sớm Harry em yêu lần thứ mấy rồi? Yêu anh này là lần thứ mấy à? Không, em yêu em có bao nhiêu người yêu rồi? Em có bao nhiêu người yêu rồi? Ờ không đếm, đếm được. Dạ, dạ, không được. À, thế anh Đạt này là người thứ mấy? Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh Đạt này là đàn ông cuối cùng của Harry. Cái đó mới là quan trọng. Chắc không? Chắc. Để rồi khi đêm kéo về lòng anh ngáo đề, một mình chỉ nghĩ những chuyện về em. Chẳng thể nào nghĩ được vì sao đã đánh mất được em. Dù cho không dài dòng nữa, chúng ta hãy tìm hiểu về cách tung ra một đòn đấm tay sau chuẩn tư thế. Đầu tiên, như tôi đã hướng dẫn ở video trước, các bạn hãy bật trạng thái chiến đấu. Luôn đến gao. Tiếp theo, hãy rút vai trước của mình lại và đẩy vai sau lên. Đồng thời vung tay của bạn ra. Khi khuỷu tay thoát khỏi góc 90 độ, hãy đẩy tay của bạn lên phía trước thật nhanh gọn khi tập, chúng ta hãy làm từ từ như thế này. Và đương nhiên, bạn vẫn phải lấy lực ở hông để cú đấm tung ra được nhiều sức mạnh nhất. Bạn hãy đẩy đầu gối và kiễng gót chân của mình lên như thế này. Đó, dồn trọng tâm lên phía trước, ngắm chặt mục tiêu và đấm. Chúng ta vẫn phải bảo vệ cầm bằng cách giữ vai của bạn ở dưới cầm và tay còn lại phòng thủ. Điều này rất quan trọng vì khi tay của bạn tung cú đấm, nó sẽ tạo lỗ hổng. Nhưng khi chúng ta thủ tay thì đối phương sẽ không còn cơ hội khai thác nữa. và bạn nên đưa chân rộng ra một chút. Nếu bạn đứng song song, bạn sẽ không khai thác được toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Hãy đứng so lè để có thể lấy được nhiều lực nhất. Cuối cùng, ở cú đấm này, khi tiếp xúc với mục tiêu, nắm đấm của bạn vẫn phải xoay ngang như cách Riot làm logo. Nếu không, tay của bạn có thể bị các vấn đề về xương khớp. Bà con ai đang bị các vấn đề về xương khớp? Tóm lại, bạn cần nhớ, rút vai trước về, đẩy vai sau lên và dùng lực ở hông. Ở thời gian đầu, hãy tập một cách chậm rãi Đòn tay sau đặc biệt hiệu quả khi đã được mở đường để đáp chú mục tiêu và sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu như bạn vừa đấm vừa đọc thần chú. Bạn hãy áp dụng đòn giáp như ở video trước để mở đường cho đòn cross. Combo 1-2 là một combo kinh điển đến Riot còn phải đưa vào game. Trong khi đấm phải được tung ra nhanh hơn và gây thêm sát thương. Chỉ cần học tới level 3 là bạn có thể áp đảo một người bình thường rồi. Thậm chí với combo này, Từ Hiểu Đông đã thử đẹp một phát sư Trung Hoa ảo tưởng nào đó các bạn có bao giờ cãi nhau với ai mà cảm giác bị á khẩu và cảm giác nó trên cơ mình không? Nếu video này trên YouTube của tôi được 3.000 like, tôi sẽ làm một chuỗi video về võ mổ để các bạn cải thiện kỹ năng tranh luận. Khi cãi nhau, các bạn sẽ không ngán bất kỳ thằng nào, ngoại trừ thằng này.